tất cả những đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô kinh anh trân trọng giới thiệu đến quý khách một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó là chiếc Mazda 6 sản xuất năm 2004 bản đồ. Đây à, là dòng xe ở cái à, phân khúc hạng D. Bản đồ không một à, lỗi nhỏ toàn bộ à, thân vỏ sơn vẫn còn rất là đẹp chỉ giảm à, tút một và vài vị trí mà thôi chiếc xe này à, sản xuất năm 2004 được ô tô anh mua của một khách hàng ở Hà Tĩnh đăng ký tư nhân chính chủ bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc và phanh ABS cho nên là rất là an toàn toàn bộ các cái đường gân chỉ trên thân xe như quý vị thấy thì vẫn còn rất là thẳng rất là liền mạch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 thích hợp à, đối với à, rất là nhiều người kiểu dáng à, của xe cũng rất là sang trọng lịch lãm đây được coi là xe phân khúc ở hạng D cho nên là cực kỳ là đẹp đây là cụm đèn pha ở phía trước đây quý vị tất cả vẫn còn rất là đẹp đèn gầm này trang bị tới hai cái đèn bi salon cho nên là chiếu sáng rất là xa toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả tấm tản nhiệt này với dạng à, hai tấm tản nhiệt rất là đẹp làm cho xe là mát rất là nhanh đây là cụm đèn pha ở bên à, tài đây đấy hai đèn pha dạng là bi salon còn rất là mới rất là trong không hề có dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả đèn gầm cũng vậy bám đường rất là tốt cho nên là chúng ta an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm cụm đèn hậu này đấy quý vị có thể thấy không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay nứt vỡ cả vẫn là đèn zin theo xe rất là trong còn như mới xe đăng ký tư nhân chính chủ cụm đèn hậu ở bên à, phụ cũng vậy tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt bốn đèn logo thương hiệu của mà Mazda tất cả các cái đường gân chỉ quý vị thấy cực kỳ đẹp cụm bánh trước ở bên phụ mâm đúc dạng năm chấu cách điệu rất là chắc chắn phanh ABS cực kỳ là an toàn vỏ xe học dè hệ thống à, giảm sóc quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy cực kỳ đẹp đấy vẫn còn à, cái nhãn của hãng sản xuất ở trên hệ thống giảm sóc của chiếc xe tất cả các cái tấm nhựa ở bên học dè quý vị thấy không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả vỏ xe còn khá là mới đèn nhan ở bên hông xe kính chiếu hậu dạng à, gập điện xe vẫn còn là thời hạn đăng kiểm đến tháng 3 năm 2021 các cái à, hệ thống à, sơn ở gầm xe đây cũng rất là sần quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ các cái đường gân chỉ các cái đường liên kết cực kỳ là liền mạch cụm bia bánh xe sau ở bên à, phụ này đấy đều được trang bị à, thắng ABS cho nên là cực kỳ là an toàn hệ thống cua lốp học dè các cái tấm nhựa rất là sần rất là chắc chắn <coughs> quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào ô tô Kinh Anh mô tả đúng như vậy không hề thêm bớt đây là gầm từ à, phía sau đây đấy quý vị có thể thấy rất là chắc chắn cái à, vị trí để à, đặt đặt cái bánh xe dự phòng các cái uh, đồ routine hệ thống giảm sóc ống bô cực kỳ là chắc chắn khi chúng ta mua chiếc xe về thì à, chúng ta chỉ việc sử dụng luôn, không cần phải thay thế cũng như là sửa chữa bất kỳ một cái bộ phận nào cả. Cũng bánh xe sau ở bên tài cũng vậy. Chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều. Quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy. Rất là đẹp. Đều được trang bị thắng ABS 4 bánh. Hệ thống hộp dè này. Các cái tấm nhựa. Rất là chắc chắn. Xe mang thương hiệu của Nhật Bản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 quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy cũng rất là đẹp toàn bộ hệ thống à, học dè giảm sóc không hề có cái hiện tượng gì là nứt vỡ cả đây là cánh cửa trước ở à, bên tài đây quay cận cảnh và chi tiết ra cho quý vị thấy rõ hệ thống tắp bi các cái tấm nhựa hệ thống keo chỉ vẫn còn đầy đủ zin không hề có hiện tượng gì là mục mọt hay là gì xét cả ngay cả phần bên dưới này cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước đấy vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn hệ thống gioăng cao su vẫn là đi theo xe bệ lên xuống rất là chắc chắn toàn bộ các cái tấm nhựa vẫn còn rất là sần đây cũng là một cái tem nữa hệ thống chốt khóa này bản đề cánh cửa sau cột cũng như là khung cửa rất là thẳng không hề có cái hiện tượng gì là móc méo cả vô lăng ba chấu có trang bị hệ thống ờ, trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng thắng hệ thống ờ, ờ, chân ga chiến thắng hộp số sàn 5 cấp ra vào cực kỳ là nhẹ nhàng tất cả các cái à, đèn tín hiệu cảnh báo trên hệ thống à, đồng hồ vẫn còn hoạt động đầy đủ và hiệu quả xe trang bị một cái ổ DVD ổ CD 6 đĩa có các cái tính năng như là nghe nhạc nghe đài FM âm thanh của nó chiếc xe này cũng khá là hay hệ thống à, hộp số sàn này năm cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng trơn mượt không hề có hiện tượng gì là sóc số cả các cái uh, à, học à, để ly nút lấy nguồn vẫn còn hoạt động rất là tốt hộp gió phía trước này. đây cũng lại một cái hộp để đồ nữa này để, các cái vật dụng cá nhân bằng táp lô các cái à, tấm nhựa trên bản Tolo cũng rất là sần hệ thống túi khí xe trang bị hai cái hệ thống túi khí ở phía trước đây cũng lại một cái hộp đầy đồ nữa phải nói là xe trang bị đầy đủ các cái tính năng đây là bản đủ bản full full option quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy các cái à, tấm chân xe này chân nỉ rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là xù lông cả toàn bộ hệ thống các cái tấm nhựa ở trong khoang nội thất cực kỳ đẹp còn như mới Chiếc xe có như thế nào? Ô tô Kiên Anh mô tả đúng như vậy. Đây là cụm mà cánh cửa sau ở bên à, tài đây. Đấy. Hệ thống tắp bi của nó, keo chỉ này. Còn đầy đủ, không hề thiếu à, một phân đoạn nào cả. Rất là chắc chắn. Vẫn còn đầy đủ các cái à, dấu đình tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe. Các cái tấm nhựa của phần tắp bi này. Rất là sần, chưa có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả tay nắm cửa đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng <coughs> hệ thống à, bản lề này đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng trơn mượt bật lên xuống các cái tấm nhựa này chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả xe đi rất là ít chốt khóa của cánh cửa sau này đấy rất là chắc chắn hệ thống giòn cao su khung cửa vẫn còn rất là đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn nào đâu chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy chạy dịch vụ hay là taxi hàng ghế à, ngồi khá là rộng rãi đấy hàng ghế phía sau còn có một cái bệ tì tay nếu như chúng ta ngồi hai người thì chúng ta có thể à, mở cái bệ tì tay xuống chúng ta gập lên thì chúng ta sẽ ngồi được ba người với à, da ghế màu kem rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc hay là rách nát cả bản tắp lô cũng khá là đơn giản với các cái núm điều khiển dạng núm xoay rất là dễ thao tác hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu làm cho cái khoang à, nội thất làm lạnh rất là nhanh tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt các cái đèn tiện ích ở phía sau xe này đấy tất cả vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả trần nỉ cực đẹp đây là phần à, cốp xe này. phải nói là khá là rộng rãi toàn bộ hệ thống à, gioăng cao su của cốp xe vẫn là zin chính hãng các cây cây chống thủy lực keo chỉ của phần à, nắp cốp vẫn còn à, rất là rất là cứng cáp đấy vẫn còn cái tem của hãng sản xuất ở trên nắp cốp xe này. phải nói là xe cũng rất là đẹp các cái tấm nỉ ở phần à, nắp cốp các cái chốt rất là chắc chắn vẫn là zin theo xe nha chốt khóa của cốp xe lại một cái à, tem nhãn nữa phải nói là xe vẫn còn rất là đầy đủ đây là bên trong đây là cái à, bánh dự phòng này, hay còn gọi là bánh sơ cua đấy đấy cũng được trang bị mâm đúc cực kỳ là chắc chắn hệ thống dàn đồng dàn sắt xi trong cốp xe này không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả cốp xe rất là rộng để được à, rất là nhiều đồ dòng sedan cho nên là cái cốp xe cách biệt so với à, khoang nội thất không có sợ bị à, bốc mùi đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây chắc ờ, không công ờ, cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ keo chỉ này gioăng cao su này còn rất là đẹp rất là đầy đủ táp bì tay nắm cánh cửa này rất là sáng hệ thống bản lề rất là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng bệ lên xuống không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là cong vênh cả như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi cánh cửa ờ, trước ở bên ờ, phụ cũng vậy rất là đẹp trong thống tắp bì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 nắp cabo này đấy các cái uh, hệ thống uh, keo chỉ gioăng cao su vẫn còn rất là đẹp tem nhãn đầy đủ chắc chắn dàn đồng dàn chassis của nắp cabo cũng rất là dày bát bèo toàn bộ khoang máy như quý vị thấy rất là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả máy nổ rất là nhỏ êm ái để một lần là nổ liền chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ khoang máy cực kỳ là sạch sẽ và khô ráo đều HC 16 van có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử phanh ABS đấy quý vị thấy rất là đẹp với chiếc xe này à, theo như trải nghiệm của ô tô kinh anh thì à, chỉ, chỉ tiêu thụ 7 đến 8 lít xăng trên 100 km khá là tiết kiệm nhiên liệu dòng xe mang thương hiệu của Nhật Bản máy Mazda hệ thống bắt bèo này rất là đẹp đấy hệ thống uh, dàn đồng dàn chassis của bệ máy này cực kỳ là chắc chắn máy nổ rất là nhỏ êm ái mượt mà chỉ với giá là 215 triệu đồng Quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Nhật Bản Đây là gầm xe quay từ à, phía trước này Gầm bệ máy đó Rất là chắc chắn Quý khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi chúng tôi 0983 457763 để sở hữu chiếc xe này và sau đây thì chúng ta cùng à, trải nghiệm à, chiếc xe này ở cung đường Đô Ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang để xem chiếc xe trải nghiệm như thế nào nhé. Đấy như quý vị thấy thì máy nổ rất êm không hề có cái hiện tượng gì là hòa ga cả hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt nhẹ nhàng khi à, xe qua những à, khúc cua thì à, vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng trơn mượt dòng xe này thì các chị em phụ nữ cũng có thể điều khiển một cách rất là dễ dàng xe ngồi rất là rộng rãi thoải mái đây là dòng xe nổi tiếng của Nhật Bản ở phân khúc hạng D full option có đầy đủ các cái tính năng hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh rất là nhanh rất là sâu xe chạy rất là đầm chắc khi à, qua những à, đoạn à, gồ ghề hệ thống giảm sóc cũng còn rất là tốt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 khi à, chạy ngoài đường trường thì phải nói là rất là mạnh máy xăng động cơ xăng 2.0 có trang bị hệ thống phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Mazda 6 mang thương hiệu của Nhật Bản sản xuất năm 2004 5 chỗ số sàn máy xăng 2.0 Hy vọng mà qua cái à, clip này thì à, quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô Kinh Anh để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Kinh Anh nhé. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.